để cho con được bên em cầm tay em và yêu em con chân quý em hơn là bao chàng trai mang trầu cao sang thăm hai bác bao ngày qua con đã mong cho ngựa vô phi kiểu dáng con rước nên à, bằng lòng con thưa mẹ thưa cha rồi mùng ba qua bằng chuyện xôi gia cho hai đứa con chung một nhà tình này bao la chẳng hề điêu ngoa đôi trai gái xinh thật xinh trong ngày du quy chẳng lo chi Rủ con bố là ông rơi Đêm qua con mơ thấy bố đẹp trai Nhìn sang thật sang Bố toa ra dần sáng Bố già em trong sói ca nhà em Bà con ơi ra đây mà xem Tôi thương em từ ngày nè Nhiều bạc ngàn Không thể đong đếm ra hết đâu Em thì thẹn thùng môi che má đỏ Anh cũng ngại ngùng nên e chưa dám tỏ Đã hết can đảm để nhờ tía giới má Sao bên nhà em để bàn tính cái chuyện là Khăn quan mang trên đầu Mình hò bài gái làm dâu Cứ thế mỗi đêm thôi Anh mong rằng ta làm con gái Con xin thưa bố con kết nàng dâu Miền Tây này từ lâu Con không muốn yêu lại từ đầu Con không muốn